Câu hỏi tiếp theo, có thể trộn được ánh sáng màu đen không? Có thể trộn ánh sáng màu đen không nhỉ? À, không có ánh sáng thì ta thấy tối tức là có màu đen nên là màu đen không thể trộn với nhau được. Thì nó vẫn là đen thôi. Đây. Màu đen thì có thể định nghĩa là cái khu vực đấy ta coi như là khu vực đấy không có ánh sáng, không có ánh sáng, hoàn toàn không có ánh sáng. Thì chỗ đấy ta quy ước là màu đen. Khi nhìn thấy một vật có màu đen tức là không có ánh sáng chiếu đến mắt và các con lưu ý rằng một vật thể người ta quy ước có màu đen thì cái vật thể đấy là vật thể nó hấp thụ tất cả cái ánh sáng chiếu đến nó. Tất cả cái ánh sáng chiếu đến nó. Nên ánh sáng nó không hắt trở lại mắt mình nên do đó vật thể đấy có màu đen. Còn vật thể mà có màu xanh là nó hấp thụ tất cả các màu trừ màu xanh, màu xanh nó tán xạ đến mắt. Đấy, đến mắt ta nhìn thấy vật thể đấy có màu xanh. À, môi của một thiếu nữ của một hoa hậu nào đó mà có màu đỏ chẳng hạn thì đơn giản là ánh sáng hấp thụ tất cả các màu trừ màu đỏ ở môi đó chiếu đến mắt chúng ta thằng đấy không bị hấp thụ, nên ta nhìn thấy môi có màu đỏ. Tương tự như vậy, một thiếu nữ có mái tóc vàng hoặc là cố tình nhuộm vàng chẳng hạn, tại sao ta nhìn thấy màu vàng trên tóc của người đó? Đơn giản, hấp thụ tất cả các màu khác trừ màu vàng, màu vàng đấy uh, tán xạ ánh sáng của môi trường xung quanh đến mắt ta nên ta nhìn thấy tóc của nàng ấy là có màu vàng. À, vân vân và vân vân. Ok.